Thì cái trận này vừa kết thúc một hiệp một thì à, cái trận này là một điều rồi nha anh em. Thì um, anh em dưới thì anh em đang khỏe mà tài thì em đang rất là sáng luôn nha. Thì à, cái trận này là anh em cũng chỉ hết đường thua rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định tiếp cho tất cả anh em cái trận La Liga diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ đó là cái trận giữa Atletico Madrid và Real Betis nha anh em. Thì đây cái là đội hình dự kiến ra sân của hai đội bên phía Atletico Madrid đội chủ nhà ra sân với sơ đồ là 532, còn bên phía Real Betis ra sân với sơ đồ là 433. Thì anh em thấy bên phía um, Atletico Madrid ra sân với cái sơ đồ hàng công cao nhất là Anton Griezmann và Morata. Thì anh em thấy hai cầu thủ này đang rất là hay trong cái thời buổi hiện tại nha anh em thì ờ, đang đá hàng công cao nhất bên phía Atletico Madrid thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy Atletico Madrid đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 26 vòng đấu. Trong khi đó, Real Madrid đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 26 vòng đấu thì hiện tại uh, ờ, Re Atletico Madrid đang đứng được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng là vị trí thứ ba nha anh em. Thì đang cách xa Cách xa thằng vị trí ờ, thứ tư trên bảng xếp hạng là Real Sociedad với cách biệt là 3 điểm và mười mấy bàn thắng nữa nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích bên phía Real Ma ờ, Atletico Madrid á, trong ờ, cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Atletico Madrid đã thắng hết 7 trận và để hòa hai trận và để thua một trận trước Real Madrid trên cúp Copa nha anh em. Thì bên phía Real Betis thì anh em thấy Real Betis trong 10 trận gần nhất thì Real Betis mới thắng được 4 trận và để thua 4 trận và để hòa 2 trận. Thì nếu mà tính theo cái phong độ á thì anh em thấy cái thành tích của cái đội chủ nhà trong 10 trận gần nhất thì anh em thấy thành tích của cái đội chủ nhà đang rất là tốt trong những cái giải rằng trận gần đây nhất nha anh em thì mình sẽ tiến về cái thành tích chơi trên sân nhà của cái đội chủ nhà là Atletico Madrid thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất Atletico Madrid đã thắng hết 4 trận và để hòa một trận trước Getafe thì anh em thấy cái phong độ gần đây nhất của thằng Atletico Madrid đang rất là tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Atletico Madrid và cái thằng à, Real Betis ấy, thì anh em thấy trong ba bốn lần đối đầu gần nhất ấy, thì Atletico Madrid đã thắng ba lần ba lần gần nhất và để hòa một lần thì anh em thấy cái phong độ và cái lịch sử đối đầu thì thằng Atletico lúc nào cũng mạnh hơn thằng Real Betis rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo đội chủ nhà Real Betis được thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem là cái trận của Real Betis và Atletico Madrid thì trận đó là gặp trên sân nhà của ờ, Real Madrid thì trận đó là Atletico Madrid ăn với cái tỷ số là 2-0 thì cái trận đó Atletico Madrid ăn với chỉ có chấp chỉ có cái mã kèo là 0,25 thôi nha anh em 0,25 nhưng mà Atletico Madrid đã ăn với cái tỷ số là 2-1 thì à, hai thằng này gặp nhau đa số thể vàng trung bình thì mình không khuyên anh em vào cái mã tài thẻ trong cái trận này còn góc góc trong cái trận này thì anh em thấy à, ờ, góc là 7 4 là 11 quả gốc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc trong cái trận này được nha thì à, đó là sơ lược về những cái lịch sử và cái trận đối đầu gần nhất của thằng Atletico Madrid và Real Madrid với Real Betis thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là hiện tại là nhà cái đang đánh giá rất là cao của thằng Atletico Madrid trong cái trận này đưa với cái mã kèo là Atletico chấp với một nha anh em còn khi cái trận trước đó gặp trên sân nhà của Real Madrid á, thì à, nhà cái đưa ra Real Atletico Madrid chấp chứ cái mặt kèo chỉ có một thôi. Nhưng mà cái trận này nhà cái đang đánh giá cao của thằng Atletico Madrid chơi đấu trên sân nhà rất là tốt. Nhà cái đưa ra Atletico Madrid chấp với cái mặt kèo là một và tài xỉu 2.5. Thì trong cái lịch sử đối đầu thì hai thằng này gặp nhau trong 4 trận thì đã ba trận nổ tài thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là Atletico Madrid chấp 1 và tài xỉu 2.5 anh em nằm cái mã tài cho mình. Thì mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn. Thì trong cái phần chốt kèo thì anh em thấy anh em cứ nằm Atletico Madrid chấp 1 cho mình nha anh em nằm mạnh tay vào cái mã kèo Atletico Madrid chấp 1 còn nguyên một trận á, thì anh em cứ nằm vào cái mã kèo là góc tài góc nha anh em tài góc 9.5 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc tài góc được nha thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài góc thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn hiệp 1 thì anh em có thể chọn cái mã kèo là Atletico Madrid chấp 0.25 được nha anh cho em cứ chọn vào cái mã kèo Atletico Madrid chấp 0.25 còn cái góc hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài góc thì đó là cái bốn mã kèo mà trong hiệp 1 và full trận mình ờ, đã gửi đến cho tất cả anh em trong cái trận đấu giữa Atletico Madrid và Real Betis nha thì ờ, còn những anh em nào mà đã xem được những cái video trước đó mình nhận định thì anh em cũng đã biết bữa giờ mình cho tất cả anh em ăn full kèo còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn và kiếm lợi